Chắc hẳn từ những hình ảnh đầu tiên mọi người có thể đoán được điểm đến lần này của mình chính là thành phố Huế mộng mơ. Mình mới bắt đầu vào được Đại Nội xong thì thuê hẳn một chiếc audio guide tada, để có thể uh, vừa đi vừa nghe thuyết minh được. Hôm nay trời thì không đẹp lắm, nhưng mà cảnh thì vẫn đẹp, mình thì vẫn xinh. Đại Nội và các lăng tầm ở Huế đều là những nơi hàng trăm năm trước đã diễn ra bao chuyện thâm cung bí sử sau cánh cửa kia là cuộc sống vương giả của vua chúa thời phong kiến tay sách nách ba một đống thứ nhưng mà đi đại nội khá là thích bây giờ mình đang nghỉ chân một tí mình cũng đang không biết là mình đang ở đâu trong cái bản đồ này nữa nhưng mà khá là đẹp so với trí nhớ của mình hồi lần cuối mình đi đại nội là lớp 2, lớp 3 gì đấy Sao yêu đương, mây xuống tóc bay đi nhầm nhía xung quanh, mình gần như không nói nên lời vì đẹp, vì những hoa văn đậm chất văn hóa phương Đông và vì cả một thời ký ức lịch sử đã từng diễn ra ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đi tới một trong những điểm mà mình háo hức nhất khi mà tới Huế lần này là Lê Bá Đàng Memory Space. Mình đang ở Levedam Memory Space Thì vừa rồi ở không gian ở trong thì mình cũng không chụp ảnh Bởi vì trong này rất là đẹp với những cái tác phẩm đấy thì mọi người nên chứng ở ngoài cái phần mình yêu thích nhất trong một chuyến đi lần này đó chính là trèo thuyền trên sông Hương. Ban đầu mình chỉ định đi một tí vui vẻ trên sông thôi, rồi thử một tí của mình thành nguyên ngày hôm sau và tới chiều hôm đấy mình vẫn đang bơi lội trên sông, bất kể trời nắng hay mưa. Không biết là mình mê cảm giác linh đênh trên sông hay mê bạn trèo thuyền mà đi bao nhiêu cũng không biết chán. Tomorrow maybe I could have some fun For now I'll just sleep till sunset anh Duy hẹn mình 5 giờ 30 ở đấy để chuẩn bị chèo thuyền ngắm bình minh Thì 5 giờ 10 đấy mình đã giục dặn anh ơi Anh ơi ra nhanh lên đi Xong rồi mồm thì lúc nào cũng nói vì tràn đầy năng lượng buổi sáng Khổ thân mọi người phải nghe mình nói ấy Đẹp vãi Bắc Chào Hảo, cậu thấy bây tôi nói nhiều không? Không, bình thường, rất là bình thường Phải đâu cô đừng nói đâu, cô nói thật đi Không Hảo có thể nói nhiều thế không biết Không, Hảo nói thật mà, bình thường thôi Cầu Trường Tiền và sông Hương đều thật khác khi mình được ngồi giữa sông ngắm nhìn Huế đẹp đẽ, bình yên, thơ mộng Đủ để ai đến cũng lỡ đêm lòng yêu thành phố này Nói chuyện với bạn mình, mình còn yêu Huế hơn khi thấy được sự chiều mến của các bạn qua giọng kể về thành phố nơi mà mình đang sinh sống và lớn lên Lần đầu tiên mình tắm mưa và trèo thuyền giữa sông Ngồi nhìn các bạn mà mình cười không thể thở nổi Đến lúc cuối đi về, anh Duy, Hảo và mình ướt như ba con chuột Và ôm nhau tạm biệt để mình còn kịp chạy về sân bay Quả là rất đáng nhớ mà Ngày hôm đấy trời mưa mà mình vẫn bị say nắng đứ đử các cậu ạ Cà phê muối ở Huế là đỉnh cao đấy Riêng ở Huế có mấy hôm mà mình phải uống đến tầm 4-5 cốc cà phê muối rồi vì nó quá ngon Nhắc tới Huế, không thể nào không nhắc tới đồ ăn thì thật là một thiếu sót Món nào cũng đậm gia vị, giá thì siêu rẻ, thật sự là rất rẻ ý. Chắc cầm 50 nghìn ăn sáng no bụng mà vẫn chưa hết tiền mất Đưa em về chốn bao la nhân phím đàn Huế nhẹ nhàng duyên dáng nên thơ, không ồn ào xô bổ vội vã tấp nập Huế nổi tiếng vì nhiều danh lam thắng cảnh, hàng loạt di tích lịch sử nhưng mình cũng thấy Huế đẹp vì chính Huế, vì sự bình yên, thanh bình yên ả xoa dịu lòng người. Ở Huế, mình gặp biết bao nhiêu con người nhẹ nhàng, dễ thương và chút ngại ngùng, cùng giọng nói dễ thương khiến người ta thương. Lần này đi mình có cơ hội gặp được nhiều người bạn mới và mình bị sốc. Sốc vì tình yêu, vì sự nhiệt tình và sự hiếu khách của mọi người đối với một đứa con gái ăn lắm nói nhiều như mình, một thân một mình ở Huế. Mình đi du lịch một mình cũng nhiều, nhưng thật sự hiếm có nơi nào có thể khiến mình cảm thấy lưu luyến khi phải rời đi. Và Huế là một ngoại lệ, chưa về tới Hà Nội nhưng trong đầu mình tính đã làm sao để quay lại Huế trong ngày gần nhất và chắc chắn thì điều đấy sẽ xảy ra trong những ngày rất gần thôi.